Mở ra trang sự huy hoàng ngàn năm lưu dấu bước chân của người Duyên nay hòa trong không khí thiên liên mùa Phật đảng Phật lịch hai ngàn năm trăm sáu mươi sáu Tại đạo tràng tịnh thức an lạc Đệ tử chúng con gói trọn tâm thành Cũng thiết pháp lễ mộc dục Kính mừng khánh đảng Thế Tôn Nguyện năng lượng lành hôm nay hồi hưởng chúc nguyện Mặt trời Phật Pháp thường sáng soi Bánh xe chánh Pháp thường luân chuyển Ba nẻo sao đường thấy anh đạo vàng thường trụ trong an lạc. Lại nguyện cho chúng con đệ tử tâm thành Bồ đề tâm kiên cố Bao chương nghiệp chương phiền não chương túc trai hoang khiên tất giai tiêu diệt tân duyên cựu duyên oan trái duyên tất giai giải kiết. Lại nguyện hướng về chư vị chân linh cửu huyền thất tổ thân thế phù mẫu đa sanh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 chư phần trong ba đời là tuệ giác sáng soi Xin thu nhiếp thân tâm quay về và đảnh lễ Trên đài sen bao trong ánh hào quang Đừng năng nhân tương hảo quy hoàng đấng đại giác từ bị viên mạng chỉ tâm đành lễ Nam Mô Thầm Phương Thường Trụ Chư Phật Đà Giả Tôn Kiếm kinh tam vạn ngọc kệ ba ngàn A nan kiết tập lời vàng ca diếp truyền thừa tâm ân Chí tâm đành lễ Nam Mô Thầm Phương Thường Trụ Đạt Mã Gia Tạng Vượng Kỳ La Hán Nuôi Thú Thịnh Văn Tây Thiên Đông Độ Các Thanh Tăng Phiên Dịch Tuyên Dương Chư Đại Sĩ chỉ tâm đành lễ Nam Mô Thầm Phương Thường Trụ Tăng Già Gia Chúng Cung thỉnh chư Tôn Đức An Tòa là Quý Phật tử chúng ta ngồi hết sâu thở chậm Trong tâm mình quán tưởng về Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật mô đại bi hồi thượng phật bồ tát đại bi hội thượng phật bồ tát thiên độ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà ra ni nam mô hăng ra ra na ra ra dạ dạ nam mô a di dạ bà lô yên đề thương bá ra gia bồ đề tát gia ma ha tăng đo bà gia ma ha ca lô ni ca giang tăng bàn ra phàn về số đan na tăng đò nam mô tăng kia lần đời tam bà tha đầu du bằng thế dương tam bà tăng đa na ma ba già ma phàn đàn đầu đáng điện tha Sa ya đê ma ha ba sa ya đê đà ra đà ra địa rị ni tha phật ra ya ya ra ya ra ma ma phật ma ra mùng đế lệ ya bồ đà ya bồ đà ya di đê rị ya na ra cẩn trì địa rị sang ni na ba ya ma na ta ba tăng đà ya ta ba ma tăng đà ya ta ba tăng đà vô nghe tất vàng ra ya ta bà ha ta bà ma ha tân đà dạ ta bà ha dạ kia ra tân đà dạ ta bà ha bà đà ma tân đà dạ ta bà na ra cẩn chề bàn dạ ra dạ ta bà ma bà lời tăng em ra dạ ta bà nam mô hăng ra đăng na đa ra dạ dạ nam mô Ri gia bà lô yên đê thương bàn ra giả ta bà hán thân điện đô mạng đã ra bạn đà giả ta bà hán thân điện đô mạng đã ra bạn đà giả ta bà hán thân điện đô mạng đã ra bạn đà giả ta dạ bà nam mô thẩm phương bảo Nam mô Tham phương thượng trụ tam bảo tế này à, có hai thai cường à, người tu nên tranh à, một là khoai là say đâm ngũ dùng hai là khổ hành ép xa hành thân con đường này đường trung đạo tránh hai cường đoan đem đến trí tuệ giải thoát an vui có tam chi phần dạng à. đấng chân chanh ờ, chuyên cần chân chanh ờ, chú ý chân chanh ờ, định tâm chân chanh chinh trung đạo này như lai cả đi đạt được trí huệ dài toán an lạc này càng tỳ cô dạng đạo là gì chính là con đường đối diện khổ thân được à, nguyên nhân sinh khổ vì muốn thoát khổ hằng tìm ra nguyên nhân việc à, chờ khổ đau à, do vậy nhân đức là điểm khởi đầu phát khởi tư duy ươm mầm tri tuệ soi sang tất cả ngôn từ hành động xin kế chuyên cần Điều hợp chánh đạo à, dưỡng cho hành giả xa lãnh ràng buộc à, dài toàn an vui có tan đi khu có buông sự thận à, người tu sự thân về khổ nguyên nhân sinh khổ a sự thần hết khổ con đường thoát khổ bốn sự thân ấy à, nhiều nhiễm vô cùng à, gọi từ điều đế à, này các tỳ khổ sự thân thứ nhân ai sanh già bình chết à, buồn giận ghen tương à, lo lắng sợ hãi thơ vòng khổ nào giết à. người thân chung đồng kẻ thân tâm à, cõi nguồn sự sống à, nên bị ngọn lửa tham đâm giận hờn à, ghen tức sầu não lo lắng sợ hãi tớn vọng buồn chán đồn cháy hành hạ à, chăm dương khổ đau nhờ có tuệ giác thấy rõ biết rõ sự thần bản thân và về cuộc đời đạo não tan biến quả sinh ý lạc sự thật thử tử con đường đó phật à, như lai đã dạy như nghĩ thường hành à, trong mọi thời gian và bốn sự thần à, cần phải thấu hiểu siêng năng thường hành sẽ sớm đoạn được niên bàn giải thoát thể tôn tiếng giảng bài pháp đầu tiên sự tận nhiệm màu nghe Phật dạy xong à, tâm chỉ bừng sáng à, nếm được hương vị à, giải thoát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 dương công đức của Đức Bổn Sư Cung thịnh đại chúng khởi thân cùng đảnh lễ cuộc đời Đức Phật A tỳ ngục tốt mới phát lòng lành nhiều kiếp tu hành nhân viên quả mãn chi tâm đảnh lễ nam mô bổn sư Thân ca mâu ni phật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 ni phật từ trời đâu xuất ứng mộng ma gia ứng voi sáu ngà vào trong thai mẹ vào trong thai mẹ chỉ tâm đảnh lễ nam mô bổn Hên ca mâu ni Phật Hiện hưởng dục lạc, Nhàm chán vô thường, bốn cửa dạo chơi Chán đời già chết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 thỉnh chư tôn đức à, tiến lên phía trước đại chúng à, cùng đọc bài kệ tắm phật trong lúc đó thỉnh chư tôn đức sẽ thực hiện nghi thức tắm phật con nay được tắm cho như lai tịnh trí trang nghiêm công đức đầy nguyện cho chúng sanh lìa uế nhiễm Đồng chứng Như Lai tịnh Pháp thân Án Mâu Ni Mâu Ni Tam Mâu Ni Ta Phả Ha Án Mâu Ni Mâu Ni Tam Mâu Ni Ta Phả Ha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 À, cung thỉnh à, chư tôn đức à, trở về trước Phật điện quý Phật tử đồng quỳ lên chúng ta hồi hướng công đức ngày hôm nay một dùng công đức thù thắng hành vô biên thăng phương giai hồi hướng phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh phận xa nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não đại minh liệu phổ nguyện tội chương tớ tiêu trừ à thế thế thượng hành nguyện sanh tây phương tịnh độ trung ma cồ phạm liên hoa vi phù mẫu hoa khai kiến phần ngộ vô sanh à, bơn thôi bồ tát vi bàn lừa công đức bảo cảm nhân thiên ngà đặng giữ chúng sanh à, giai công thành phật à, đạo Nam mô lâm tỳ ni viên vô thọ hà đảng sanh bổn sư thích ca mâu ni phật Hạnh phúc thay Đức Phật đản sanh Hạnh phúc thay giáo Pháp đa minh Hạnh phúc thay tăng già hòa hợp Hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu Duyên nay Ngài Khánh Đảng Đức Từ Phụ Thế Tôn Niềm hạnh phúc trọn vẹn nương nao nơi ánh đạo vàng bất diệt muôn thuở. Nguyện công đức lành hôm nay chúc nguyện cho mặt trời Phật Pháp luôn sáng soi. Bánh xe chánh pháp thường luân chuyển thuyên tai dịch bệnh chiến tranh tiêu trừ khắp mọi nhà nhân phong vật phụ khắp mọi người an lạc thọ khang Thư nguyện kỳ an đệ tử chung đẳng cùng phụ mẫu hiện tiền viễn cận đàn na ân triêm công đức thân tâm thường lạc Thư nguyện kỳ siêu chư chân linh cụ huyền thất tổ thân thế phù mẫu đã sanh chư chân linh đồng bào dịch nạn thương vong. Thừa tứ công đức nghiệp tạ xa bà Phật quốc hoa khai. Phổ nguyện nhân dân cộng là cõi cõi quán quy tăng già truyền bá cư sĩ hộ trì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 tự quy pháp đường nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng tri tuệ như hải tự quy tăng đường nguyện chúng sanh chúng à, nhân thi vô ngài nguyện đem công đức này à, hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành phần à, đạo thành kính niệm ân chư tôn đức à, thỉnh quý ngài trở về tổ đường à, xá tổ à, viên mãn ngày hôm nay